các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mình là Đại ca anh đây Và hôm nay chúng ta sẽ làm bài cho short kênh Tên là Vĩ, Vĩ hơn Và bài này bài này có trong đơ thủy tỉnh Hà Nam vào năm ngoái Và hôm nay chúng ta sẽ làm bài đó nha Thì nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ nhớ nhấn một share, like, subscribe Và các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần mô tả để mà để mà mình làm mình làm theo những bài học theo ý kiến của các bạn nha. Giờ bắt đầu nào. Đây. Bài bài hôm nay à, chúng ta sẽ bị hình nào. Thì à, bài này là em là sử dụng phong vị strat đối với một hình dưới đây. Đây mình hiện hình là vậy đúng không? Rồi chúng ta sẽ biết là cạnh của hình vuông lớn là 200 Trong vế trên thực hiện có thể sử dụng uh, chương trình con Đấy Kỹ vậy à Đây à, Vậy là mình sẽ, chúng ta sẽ phân tích nha Thì uh, chúng ta sẽ thấy một cái hình tròn mà ở bên trong một cái hình vuông to đúng không và cái hình này nó sẽ có bốn cái cánh vạt làm từ nửa hình tròn màu trắng ấy nên, nên là mình phân tích là để được vẽ hình cho này thì chúng ta sẽ vẽ lần lượt các bước như sau bước 1 là chúng ta vẽ cái hình tròn to đâu trước tiên hình tròn to mà mỗi phần ấy nó sẽ có màu còn bước 2 là chúng ta sẽ vẽ bốn cái cánh vạt làm từ nửa nửa cái hình tròn nửa cái hình tròn đấy được cái hình tròn ở giữa cái hình tròn to này và bước 3 chúng ta sẽ vỉ cho vỉ xem cho nó có cái hình vuông nó nó à, vỉ có hình vuông một sợi cây bên trong ấy bốn hình vuông rồi về bước thứ tư cũng là bước cuối cùng thì chúng ta cũng à, tô màu phần viền luôn phần viền màu xanh lá cây cho cái mấy cái cánh vạt rồi giờ vậy à, chúng ta sẽ bắt đầu nè đi mỗi phần mỗi một phần của cái hình tròn ấy thì chắc chắn nó sẽ có bốn nó chỉ là một mỗi màu khác nhau đâu vì nó có bốn phần là mỗi màu khác nhau nên là nó sẽ là vị một phần bốn sau đó chuyển sang màu khác là vị một phần bốn nữa nên chúng ta chỉ thêm phần mở rộng thêm nhớ bút vỉ và bắt đầu chúng ta nhấn vào đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị trước là khởi giáo với nút đây nhấn vào uh, ờ, thiên vào cái khối lọt khi nhấn vào lấy cái màu xanh nhấn vào nhấn bút vĩ và thêm khối lọt xóa tất cả đỡ mà lúc lúc chạy là xóa hết xong chơi xong bao vị lại và cái nhắc bút và đặt bút đỡ mà nhắc bút lúc nhắc bút đây là mình sẽ chuẩn bị đợi thêm những cái khối rồi chuẩn bị giống như đặt kết thúc bút vĩ bằng đặt kết thúc bút vĩ bằng hai hoặc là chọn chọn bút màu hàng bao nhiêu bạn à, là đi tới điểm ít ơi bao nhiêu à đấy hướng về phía 90 luôn đỡ cho hướng nó vị nó đúng rồi sau là tiếp theo tiếp theo à, chúng ta không có gì nữa chúng ta đặt bút lên rồi hôm nay sẽ chọn bút màu à chọn bút màu là đỡ vậy thì các bạn thấy trong hình nó có màu xanh lá cây đầu tiên đúng không nên các bạn chọn hình màu xanh lá cây trước không lộn giờ nó hướng vào đây giờ nó sẽ vỉ ra một cái và ờ, cấp phần tư do cái hình tròn nó có bốn phân là bốn màu khác nhau vậy chắc chắn là phải vỉ một phần tư cái hình tròn mà nếu mà chúng chúng ta vỉ xong xong rồi chúng ta đổi màu chúng ta vỉ tiếp nhưng mà nếu mà chúng ta vẽ lặp lại kiểu vậy thôi là nó tốn nhiều nhiều khói nên là chúng ta chỉ tạo một khói à đặt tên khói đó là hình gì gấp phần tư gấp phần tư hình tròn đấy rồi hôm nay đỡ cấp phần tư hình tròn vô à giờ các phần các phần tư hình tròn ấy thì chúng ta à, chúng ta đã biết cách vẽ hình tròn rồi đúng không đó chính là chúng ta lặp lại do hướng hướng hết tất cả các hướng mà chúng ta nếu mà mình xây một à, mình xây một vòng ấy là mình sẽ à, xây hướng được 360 độ đấy xây một vòng này được 360 độ mà hình tròn là nó ở mọi hướng luôn là 360 độ là nó nó di chuyển cái cái bán kính cái bán kính của nó là gì thì các bạn xem vô cái hình nè xem lại cái bài thì người ta nói là biết là cành của hình vuông lớn là 200 nên nên cành của hình vuông lớn đúng không vậy giờ bán kính của nó chắc là một nửa của cái độ dài cành của cái hình lớn đó vậy là chúng ta sẽ phải người ta đã chia cho hai lúc đó lúc đó nó sẽ thành 100 đấy rồi chúng ta cho nó uh, di chuyển âm 100 nữa cho nó quay lại chỗ cũ về đây chúng ta đề vị xong một cái hình uh, một cái uh, ờ, đường đường đường thẳng cho trong cái màn hình và chúng ta chỉ cần xây xây phải chút thôi là nó sẽ vĩ từ từ nhưng dây là được nhưng mà các bạn thấy ấy nếu mà cái này ấy nó vĩ 360 độ thì nó chỉ vĩ hết góc nên chúng ta chỉ lấy à, vị 1 phần tư à. Nên chúng ta chỉ lấy 360 chia cho tịch 4 Vậy chỉ bằng 90 đúng không? Đấy Thì bằng 9 à Rồi Chơi chạy thử nha Thì các bạn thấy đấy thì nó sẽ vẽ được nó vẽ được một góc tư một góc phần tư hình tròn nào giờ tiếp theo chúng ta chỉ cần đổi màu thôi chúng ta chọn một màu à là màu gì không biết nhưng mà cái này là chọn lộ màu nha sorry chọn màu này rồi đặt bút màu cái vị tiếp cái màu tiếp theo là màu màu này đấy rồi là gấp phần tư hình tròn tiếp là chọn bút copy luôn rồi giờ màu tiếp theo là màu vàng rồi và và cuối cùng là màu wow và một góc cuối cùng họ là màu xanh xanh lá cây này và chạy thử nha một một góc à hai góc ba góc và bốn góc đấy thì chúng ta đã vẽ xong bước thứ nhất rồi à giờ bước thứ hai là chúng ta chỉ bị bốn cái vẹt bốn cái vẹt uh, ờ, trong ghi hình đó thì bốn cái vẹt thì mỗi cánh cái vẹt đó được làm từ ờ, bốn uh, cánh vẹt và mỗi cánh vẹt ấy là nó được leo từ nửa hình tròn nửa hình tròn màu trắng nên chúng ta sẽ làm giờ lúc này nó vỉ xong bước 1 là nó vẫn hướng vào phía 90 à nên nên giờ nên giờ cái bán kính ấy thì à, cái à, cái phần uh, nửa hình tròn nó chỉ có cái bán kính cần phải cái bánh kéo thì mình mới vị được đúng không nên cái hình này à. mình đi cái cái này vẫn bị bốn cái nữa nên là đỡ không trốn lên thì cũng ra đỡ đèo trên khói là cánh vạc đấy rồi nấu này nút ok đầu tiêu ký hết cánh vẹt vô và trong ký hình này thì nó nói là màu trắng nên là chúng ta sẽ đặt phần màu trắng nha Rồi chút nha, Rồi ok Đây Đầu mình nha à, đặt màu trắng á Đây Đặt màu trắng lọc cánh bạc Đấy Rồi cái định nghĩa cánh quạt này ấy thì chúng ta sẽ vỉ một cái cánh quạt trước là chúng ta vỉ thêm một cái cánh quạt nữa vỉ vỉ tiếp rồi cho xong cho xong bốn cái cánh vàng luôn và là dĩa cánh vàng ấy thì hôm nay chị thấy cái hình nó chỉ bị một nửa hình tròn không mà cái đường kính của hình tròn nó nó bán bánh bán kính bán kính của cái hình tròn to mà mình mới bị xong nên nên chúng ta ở ờ, chúng ta đợi tô màu đó ấy, chúng ta sẽ đi đến giữa tâm nó muốn tô màu đó thì chúng ta phải đi đến giữa tâm thì chúng ta mới có thể vị được vì được đúng không nào các bạn nông đa di chuyển 50 bước là di chuyển tới đây rồi tiếp theo chúng ta chúng ta sẽ cho nó lặp lại 100 lặp lại 180 lần là rồi vẫn là cách của này à nhưng Dạ bán kính đây là đây là nói cái bán đường kính nó là bằng bán kính của cái hình lớn mà cái góc phần tử hình tròn này nó vẽ cái cấp lớn nên là chúng ta chúng ta sẽ không dùng cách này mà chúng ta sẽ làm làm này à. di chuyển cái này chỉ chia lại thành 50 vì bán kính mà đúng không nào đấy cái cái bạn thấy đấy thì nó sẽ vỉ vào đúng không nhưng mà nó bị ngược không kìa mình cho nó xây trái đó đấy nó nó đã vỉ xong không nó đã vỉ xong một cái vạt không à đó mình đặt cho kích thước đây nhờ giờ tiếp theo là nó chỉ ờ, vỉ thêm một cánh vạt nữa nó vỉ xong lâu giờ nó chỉ có di chuyển 50 bước đây đừng mình thử gì mà rồi đấy sau đó cánh bạc tiếp hôm nay chạy thử nha nó chỉ hành dày rồi chúng ta thử cánh bạc xong lâu, xong lâu ấy chúng ta sẽ xoay phải rồi đây nhưng mà nó hướng ở đây này nó cũng lúc mình lặp lại một cái rồi không nè nó còn vẫn sẽ bị kia hình bên phải bên trái nữa chúng ta cho nó xoay phải 90 độ đúng mà cường chỉ xoay đó rồi chúng ta đặt đó lặp lại hai lần đấy đấy các bạn thấy chưa đồ mình tắt chế độ turbo chạy thôi nha một hình nào rồi giờ nó đang vẽ cái ờ, hình hình cánh vạc à nó xong rồi nó chỉ lui lại nó tiến tới xong rồi nó vẽ tiếp đấy kiểu như vậy nó tiến tới vẽ tiếp cứ như vậy đấy rồi nó di chuyển 50 bước nữa là quay lại chỗ cũ đấy các bạn thấy chưa giờ chúng ta đã xong bước 2 rồi giờ chúng ta sẽ tiến tới bước 3 là chúng ta sẽ bị những cái hình vuông những cái hình vuông đường viền hình vuông màu xanh lá cây nha thì nó chỉ có bốn hình vuông bao quanh khu này à, nó chỉ tạo thành một hình vuông to nhưng mà nó được tạo thành bởi bốn hình vuông nhỏ nên là chúng ta mà ấy các bạn thấy ấy, thì một cái hình vuông nhỏ ấy, nó nó có uh, chiều dài bằng đồ dai bằng đồ dai cành bằng bán kính của cái hình tròn đúng không vậy chúng ta chỉ cần lặp lại bốn lần Để chúng ta biết để biết cách vẽ hình tròn rồi đúng không để chúng ta chỉ cần di chuyển di chuyển ờ, máy xong di chuyển độ dai cành của nó xong rồi xoay phải 90 độ có vậy không nên giờ chúng ta chỉ dùng cách đó là chúng ta lặp lại bốn lần cho cái ờ, lặp lại bốn lần cái lặp lại cái lặp lại đầu vị hình vuông này được cho là vì bốn hình vuông luôn nên lặp lại bốn lần à giờ giờ là bán đồ gia cạnh của nó bán bán bán kính hình tròn nên chúng ta phải ghi đúng nha này nó bán kính hình tròn lúc này chúng ta vị là 100 đấy rồi chúng ta sẽ di chuyển một lặp lại bốn lần di chiều 100 rồi xây phải 90 độ rồi chúng nó sẽ vỉ xong một hình đấy sau lần tiếp theo chúng ta sẽ cho nó cho nó sao ta lặp lại bốn lần nữa Đây, lặp lại bốn lần rồi vì bốn cái hình nữa áp dụng cái này rồi lặp lại bốn lần vì cái hình bốn cái hình luôn à, lúc đó vì lúc về nó vì lặp lại bốn lần rồi vì kia hình vuông bộ hình vuông xong rồi chúng ta chỉ ra xây phải 90 độ nữa các bạn đều biết cách vị hình là ờ, cũng cách xây ấy khi mà vị hình xây một cách công bằng một cách công bằng ấy công bằng cũng giống như uh, cách áp dụng cái xây xây của chiều xây của kiến hình đã giác không rồi 360 độ chỉ cho 4 cho cho những bạn mà không tính được à giờ chúng ta sẽ chạy thử nhân chúng ta chưa đặt màu nha sorry tròn bút màu à là màu xanh lá cây đấy rồi chạy đấy các bạn thấy chưa đấy thì nó đã vị được bốn hình lò đúng không đấy đợi mình chạy lại à Ok Vậy giờ chúng ta sẽ đến bước cuối cùng Và bước cuối cùng đó uh, Chính là Chúng ta sẽ vỉ là Chúng ta sẽ vỉ viền cho cái mấy cái cánh vẹt đó Vẫn là màu xanh lá cây giống như Giống như những viền Màu viền của cái những cái hình vuông nhỏ đó luôn Nha yeah. Rồi nhưng bây giờ vì nó không phải là tô màu nữa mà là nó chỉ là ví cái viên nó luôn nên là nó chỉ hơi khó chút uh, uh, khó chút đôi đối với những bạn mà đối với những bạn tiểu học nha đây ví thôi đúng không người nó hướng vào phía âm 90 mươi chúng ta sẽ cho nó ví cánh vẹt đầu tiên ở đây à. cái này là chúng ta sẽ ví cái này viên à nó ra thêm cái khói nữa là viên cánh vạc coi viên cánh vạc đấy rồi rồi ra tìm cái viên cánh vẹt vô đi rồi viên cánh vẹt ấy nó giờ trên này lúc nãy bên vị cánh phạt ấy nó ghi là lặp lại 180 là di chuyển 50 bước vào di chuyển âm 50 bước là cuối cùng lại xoay phải một độ này nó sẽ to màu đúng không giờ chúng ta chỉ cần chúng ta không cần làm cách đó nữa nhưng chúng ta vẫn sẽ lặp lại 180 lần nhưng mà ấy, cái này nó sẽ copy nó lên cái di chuyển ấy nó sẽ khác đi là chúng ta sẽ làm theo cách này đâu sẽ phải một đồ nha là mà di chuyển 50 này ấy nó sẽ khác đây chúng ta sẽ thay chúng ta sẽ thay nó bằng ấy là 3,14 Đấy, 3,14 Nhân cho thì chú đây cũng đã biết chu vi rồi đúng không mà chu vi là cái đường cái đường cái đường là tính cái đường à, đường viền nó khi xây một vòng còn cái diện tích là tính hết cái phần tính hết cái phần trong và phần ngoài đó luôn còn chu vi nó chỉ tính đường cái phần viền ngoài không nó đây chỉ tính đây ba ba phẩy mười bốn nhân cho năm mươi như hôm nãy nó di chuyển 50 à lột đời nó di chuyển nha nhưng mà giờ nó chưa chưa hành cái ừ, đường kính này nó chúng ta chỉ cho nó nhân nhân cho hai nữa là cuối cùng lấy nó chia cho 360 do trong do đờ vĩ hình tròn theo tất cả các hướng ở trong này là thêm một vòng trong này thì nó sẽ là 360 độ chúng ta chỉ chia cho 360 độ nha rồi tua đấy các bạn thấy chưa nó đã vẽ xong một hình rồi nha đấy giờ các bạn hãy thử nghiệm mình nhé nha và tiếp theo chúng ta chúng ta sẽ cho nó xoay phải 90 độ rồi cho nó di chuyển một dòng rồi cho nó bây giờ chỗ cũ á rồi nó sẽ hướng vào đây nó vẽ tiếp nên chúng ta không cần xoay nữa đâu chúng ta lặp lại bốn lần rồi đấy đấy các bạn thấy đấy thì nó sẽ bị hết cái view nó luôn vậy lúc này là xong nhưng các bạn thấy còn thiếu một điều này nữa không đó chính là cái viên của cái hình tròn to to nhất ấy nên chúng ta sẽ cho nó di chuyển à, di chuyển 100 độ à. nên ta chỉ lên trên đỉnh đó đúng không đỉnh phân viền ngoài à rồi chúng ta chuyển cho nó xoay phải 90 độ là cuối cùng chúng ta vẫn lặp lại giống dây nhưng mà nó chỉ là 100 chứ không phải 50 nữa là là nó vẫn chưa xong đúng không chúng ta ghi 180 60 360 độ 360 lần cho đỡ máy bị hết một cấp luôn và giờ chúng ta để xong rồi Đấy Các bạn nhìn thử đây Rồi giờ video đến đây chúng ta cũng đã xong rồi Và hôm nay chúng ta đã làm được bài vị hình uh, Ở tỉnh uh, bài của tỉnh Hà Nam uh, Diễn ra về năm gói và nếu các bạn thích thích video này thì các bạn nhớ nhấn một chia like, subscribe Để các bạn nhớ nhận xét uh, ủng hộ mình để mà mình uh, mình có thêm ý chí mình làm thêm những video mới nha rồi giờ xin chào các bạn và bye bye rồi bye bye các bạn nha